phát hiện một chú hưu sao đang sắp sửa bị đuối nước. Khách du lịch đang tham quan khu bảo tồn quốc gia liền ra hiệu cho chú chó đi theo mình lội xuống sông để cứu hưu sao. Chú chó nhanh nhảo bơi qua bên kia bờ sông và dùng miệng để tha chú hưu sao đưa chú hưu sao lên bờ một cách an toàn cảnh tượng này thật là ngoạn mục phải không các bạn? Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Tất cả các loài động vật khác dường như đã tồn tại trên trái đất này trước con người. Cho đến khi con người xuất hiện thì con người đã ăn tất cả cá, tôm, cua, cào cào, châu chấu, vân vân. Vì vậy, nếu có điều kiện thì chúng ta hãy để các loài động vật khác cùng sinh tồn với chúng ta các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.